Vâng, xin chào tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh Circle Top 1 Ticket anh em nhé. Và trước màn hình nhỏ của tất cả anh em đây là kết quả đó là trả thưởng thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2021. Và giải đặc biệt có giảm đó là 24880 in tâm cả 8 ngày hôm nay. Cầu 8 đôi không nổ cho anh em con độc thủ đề 80 ở bộ đề 03 anh em nhé. Và điểm qua từ đầu 0 cho tới đầu 9 ngày hôm nay thì tất cả các đầu lô tô đều nổ cho anh em không bị gãy khúc một đầu nào hết cả bạn ạ. Những lô tô thể hiện cho anh em ngày hôm nay hai nháy đó là con 17 này thể hiện cho anh em hai nháy. Tiếp theo đó là điểm cầu 39 ở cái đầu 3. Và ở cái đầu 8 quá là tương bừng dược lượng ngày hôm nay nổ cho anh em 89 và con 98 cả cặp nhá. Thì ngày hôm nay ở trên à, diễn đàn Zalo cầu kín thì anh em chiến thắng được với con độc thủ lô VIP đó là con 89 và tất cả anh em đấy và ngày hôm nay thì thể hiện cho anh em cái đầu 6 và đầu 7 thì à, chỉ có hai con lô tô mà thôi và ở cái đầu 4 duy nhất một con 42 đúng không ạ đấy thì ngày hôm nay xin chúc mừng đến toàn thể tất cả anh em à, đã chiến thắng được con à, độc thủ đề 80 ngày hôm nay thì nổ hai nháy cho anh em luôn đúng không ạ rồi thì tôi không để anh em phải đợi chờ lâu thì tôi sẽ đi vào phân tích cầu kèo để chốt số cho anh em vào ngày mai nhé thì ở đường cầu ngày à, hôm qua thì chúng tôi đã chạy cho anh em nó à, không chiến thắng được các bạn thì ngày hôm nay xin à, cảm ơn đến tất cả anh em đã like và đăng ký ủng hộ kênh anh em nhé và tôi đã nói với tất cả anh em rồi ở trên diễn đàn công khai thì mang tính chất đó là tham khảo vui chơi văn nghệ giải trí không chơi to quất lớn anh em nhé và những em đó là thật sự thua xa xa bới loạn số thì liên hệ ngay đội ngũ chúng tôi Chúng tôi sẽ à, gửi gắm cho anh em những đường cầu đẳng cấp nhất để anh em về bờ an toàn tuyệt đối không tất cả anh em. Rồi thì đường cầu ngày mai thì à, nó chạy cho anh em ở cái ngày 20 à, <clears throat> tháng 11 nhá. Đường cầu này chạy cho anh em ở ngày thứ bảy ngày 20 tháng 11 này. Thì anh em lấy cho mình ở cái giải 2 nhá. Với giải nhì. Đó là ở cái càng con số 0. Đấy, ghép lại cho tất cả anh em cái giải 4.4 chúng ta có ở giải 4.4 đó chúng ta sẽ lấy đó là đầu vào đó là hàng ngàn con số 3 nhé ghép lại cho anh em để tìm ra một cái đường cầu song tủ lô tô để anh em đánh vào ngày mai không ạ song tủ lô tô chúng ta có đường cầu không ghép 3 thì anh em có đường cầu 030 không ạ 03 và 30 đúng cho tất cả anh em thì ở cái à, hàng à, ở cái ngày sau thì nó xuất hiện cho anh em đó là ngày 21 đúng chưa tất cả anh em đường cầu ở ngày 21 thì xuất hiện cho anh em <clears throat> ở cái đường cầu con số 0330 thì anh em lại chiến thắng được con 30 phải không ạ tiếp tục cho anh em à, <clears throat> chúng ta có 6 ghép 1 đúng chưa chúng ta có 6 ghép 1 nhá 6 ghép 1 nổ cho anh em đó là cặp song thủ 1661 1661 cho tất cả anh em để đánh cho ngày tiếp theo chúng ta có 16 và 61 đấy tiếp tục ở cái ngày sau thì nhận định được cái đường cầu này đó là ngày 22 tháng 11 à, ngày 22 tháng 11 thì anh em có cặp song thủ 1661 thì chúng ta chiến thắng được theo cái đường cầu ngày 22 chúng ta chiến thắng được con 61 và tiếp tục anh em có à, ở ngày 22 chúng ta có đó là đường cầu 8 ghép trong một phải không ạ chúng ta có đường cầu 8 ghép 1 này nổ cho anh em cặp song thủ lô tô đó là 18 và 81 đúng chưa tất cả anh em chúng ta lại có đường cầu đó là 1881 để chơi tham khảo nhé thì ở ngày à, hôm nay đó là ngày 23 đúng chưa đường ngày 23 thì anh em đã chiến thắng được với cái đường cầu đó con 81 đấy và chúng ta mị mạn chiến thắng được với cái đường cầu này rồi thì vị trí cầu song thủ lô ngày mai thì chúng ta có một kép 4 nổ cho anh em đường cầu 141 đúng chưa tất cả anh em rồi thì tôi sẽ đi vào chốt số cho anh em luôn cặp xong lô tô vào ngày mai đó là 14 và 41 nhá <clears throat> và con độc thủ lô tô kết cho anh em ở ngày mai đó là con 36 ấy kết cho anh em con 36 nhá Được chưa rồi thì chúng ta cùng nhau đi vào phân tích ở cái đường cầu đề ở đường cầu đề thì anh em thấy cho mình này nó ăn rất là đều rất là đẹp đúng chưa chạm không trả về cho anh em chạm không đấy chạm đó là chúng ta có tiếp tục với chạm không trả về cho anh em với chạm không ấy ăn rất là dày một tay hai tay ba tay bốn tay năm tay nhá chạm bảy này trả về chạm bảy tiếp tục anh em có chạm chín trả về chạm chín chạm đuôi trả về chạm đuôi chạm đầu trả về chạm đầu và tiếp tục anh em có một cái chạm đầu trả về thẳng một cái chạm đầu cho tất cả anh em và vị trí ngày hôm nay xuất hiện cho anh em đường cầu con 80 thì uh, để mà đánh vào vị trí ngày mai đó là sau giải đặc biệt con 80 xuất hiện cho anh em thì chúng ta sẽ lấy đó là điển hình ở hai tay đúng chưa hai tay đó là ngày hôm nay trả về cho anh em con độc thủ đề 80 thì chúng ta cùng nhau đó là hạ một cái dàn để ép vị sinh ra cho anh em vào ngày mai nhé hạ dàn ép vị đầu tiên chúng ta sẽ lấy hai tay dưới nọ đó con số 2 1 694 694 tiếp theo anh em có 75309 đúng chưa 75309 đó và anh em cùng nhau đó là ghép lại nhá anh em đợi mình tí xíu nha đấy thì chúng ta cùng nhau ghép lại ở cái đường cầu tiếp theo này chúng ta có hai chúng ta có 5 1678 chọn đường cầu thứ hai nhé chúng ta có này 51678 5 1 6 7 và 8 tiếp theo ở tay thứ hai thì chúng ta lấy trên nó một đường cầu đó là 4 4 4 1 7 đúng chưa đấy và chúng ta cùng nhau ép vị để ghép dàn cho anh em thì chúng ta có 525 525 525 đúng chưa 25 nhá tiếp theo anh em có 16 11 696 và vâng, tiếp theo anh em có 6996 xin lỗi anh em nhé con 66 đúng rồi con 66 và chúng ta có cho anh em 797 797 tiếp tục anh em có 848 474 545 343 010 010 và chúng ta có 797 797 đấy <clears throat> và hai cái đường cầu 797 rồi phải không ạ có rồi đấy và cuối cùng tôi hạ cho anh em cái dàn ép vị tứ thủ luôn nhé thì à, để à, tôi đi vào chốt số cho anh em đã dàn đi chúng ta có 525 này 525 tiếp theo anh em có 11 66 797 848 747 545 545 343 0110 Đấy Và ép cho anh em một cái dàn tứ thủ để tôi sẽ đánh dấu đó là màu xanh nhá <clears throat> Tứ thủ này đối thủ tứ thủ thì anh em có đây <clears throat> đường cầu tứ thủ nhá tứ thủ thì chúng ta sẽ có hai cái tay à, ở ngày hôm nay phải không ạ và chúng ta sẽ có hạ cho anh em đó là hai bốn hai và 848 nha 242 và 848 <clears throat> chúng ta có 242 và 848 đó dành tặng đến tất cả anh em là trùng máu vào ngày mai nhá rồi và những anh em thật thử thua tha sau bữa loạt số thì liên hệ ngay với Zalo chúng tôi phía sau cho tất cả anh em nhá Zalo 0917317801 luôn luôn sẵn sàng đưa cho anh em những đường cầu đẳng cấp nhất để anh em cập bờ cập bến an toàn tuyệt đối. Rồi, cuối video xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai anh em nhé.